tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEdu. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Tại trang chủ, chọn lịch dạy, xem lịch dạy của tôi theo thời khóa biểu. Khi lớp học đang trong thời gian diễn ra, tiết học sáng lên,